rất là nhiều luôn bổ thận tráng dương tăng cường sinh lý thần kinh suy nhược ngâm uống rượu này thìa canh này à, kim tiền thảo này có đầy đủ hết dây thìa canh này không thiếu gì luôn mướp đắng rừng này rất là nhiều món hàng ờ, phong phong phú đấy cô bác anh chị nào mà quan tâm đến uh, sản phẩm nào muốn mua sản phẩm nào thì uh, liên hệ uh, cho Giang Thế là cắt cỏ là mang mang về cho bò đấy đúng không? Đúng rồi anh ạ. Ờ. Ờ, anh cảm ơn nhá. Vâng mưa mà không không mặc áo mưa vào. à được. Là con đường à, vào nhà cháu và như video hôm trước thì à, Giang có chia sẻ là có đưa cháu xuống viện ấy thì em Long à, có nhờ Giang đưa huyện Hà Giang thì hôm nay à, Giang quay lại vào nhà chó và để gửi à, bộ quần áo mà chó có để quên chú Anh Sơn Hà Nội hiện tại thì thời tiết rất là mưa mọi người trên này Giang dạ, xin chào cô bác anh chị nhé Tiếp tục quay trở lại uh, Sa Trường Giang TV Hiện tại thì uh, Giang đang vào nhà cháu Và Ở trên đường uh, vào nhà cháu Và thì uh, mọi người có thể để ý là những cây ngô xung quanh nhà cháu Và là rất là tốt Ở trên uh, mấy ngày hôm nay mưa liên tục đâm ra là tạo cái điều kiện thuận lợi cho cây ngô phát triển đấy và con bón ngô nên rất là nhanh Giang cũng mong là cho bà con ờ, có được thu hoạch ngô sớm để mà có lương thực thực phẩm trong cái mùa giáp hạt này hiện tại thời tiết vẫn còn đang mưa mưa rất là to luôn ấy. nó Giang có hỏi một em đi à, cắt cỏ bò về thì em cứ nói là cháu và có ở nhà gia đình còn cháu bà đang nghĩ là đi viện cho em Long đưa đi viện Ô, Ô chào em nhá Ô chú chào cháu nhá Con chào bà nhá Ô dạ. quần áo của cháu bà quên Cái quần áo Ờ, ờ quần áo quên Ô cháu đang khóc à À đang mẹ cống à ờ. À. Và nhà không À. Và ấy và đi viện được không? chị tao à chị tao ờ chị tao à ờ, chị tao <laughs> ờ, ờ ờ đấy chú mua sữa về cho này rồi có hai hai ba trắng nhỏ chú cho chú mình chú à chú giỏi quá nhở thế thế chị gái và đi đi viện à con thế chị gái ấy. À? chị gái à, đi đâu đi uh, đi đi bà ừ, à <laughs> <laughs> Ờ, cái áo mà đợt trước uh, cháu bà quên đấy ờ. Hôm nay anh mang vào cho Mẹ ờ, cháu vẫn nhớ mình Mưa to mà Mưa to Mưa to Mưa to mà Mưa to Mưa to Mưa to dạ. mà chỉ oh. mà chỉ bác chỉ đâu <laughs> dạ. Thì là mẹ cháu bà không nói Đúng rồi đúng rồi bóc sữa cho Bóc sữa cho cháu đi à. Em bóc sữa à, Hai con chia nhau nhá Ờ thế là bà nhà Này <laughs> của cháu bà Không, không ở nhà nhà bà Không ở nhà bà chắc là xuống Hà Nội ừ. Đi uh, chữa bệnh Ờ đúng rồi à. chữa bệnh Chữa bệnh Ừ, ở nhà cố gắng à, trông à, con nhá. Ừ. Ờ, à, ngô. sinh <laughs> xinh nhờ. Ờ, xinh giống mẹ nhờ. Bố không về à? Bố không về à? Không về quá. Bố ta. À. Plan ừ. chỉ chỉ thì chắc plan nó tới mà đi đi học đi cẩn ta à, đi, đi công việc à, <laughs> ừ. công việc. Ờ. Thế thôi mẹ con nghỉ đi anh cũng đi ra bên kia một chút nha anh gửi ờ, quần áo cho nhà à bây giờ anh đi luôn mà ờ ở nhà nghỉ ôi giờ tôi để cho tôi mai một tạm thôi là mà <laughs> Thôi rồi cảm ơn em ờ. ờ ờ hai con bác ừ. nào à chị mà chị à, nào ờ, không có gì chị mà <laughs> chị nào là không có ờ, gì chị mà chị nào tiệt tiệt đâu mà không không uống rượu nữa nha anh không uống rượu không hở chớ nữa nha không uống rượu đâu ừ. Ờ. để à, hai cháu khỏe mạnh không khóc nữa nhỉ ờ, vì không à. <laughs> tiếng mông thì à, anh à, ờ. không biết nhiều chỉ biết một ít thôi không nói được nhiều đấy, tôi tôi tôi chỉ chỉ trong cái tàu chỉ chỉ trong nhau này tại tôi đi là chỉ chỉ trong lòng là cha này tôi thấy chỉ rồi, lòng là sao đã tôi sửa rồi chả mà chờ mà rồi là sao tao Đấy, chỗ ngủ thì cũng rất là chật hẹp nhà em cũng rất là khó khăn mà Đấy là cháu và bị bệnh nữa cơ phải mang đi chữa trị tốt là tà này mà so sánh lên đó tốt là tà mà ờ thế cô ở lại nhá anh về đây một chế đây nhá thôi chú về nhá chú về hai con nhá chú về nhá ờ, chú đi nhá hôm nào chú uh, rảnh chú lại vào thăm ừ thôi đây uh, nghỉ đi nhá à. em nghỉ nha anh về đây một chuyến nhá bây giờ cho tôi đi ờ, dạ, ờ hôm nào uh, ấy thì anh này vào nhá cho tôi nhớ đó nàng đồ tốt tà tá để tới nhà này tốt tà tà tiền tốt tà tà chị rồi anh cảm ơn chị tía tầm nhà đó kia đi cho tôi kia không dễ này tiền tú tà tà đâu thế nhá Đấy, mẹ cháu vâng. rất là, là vâng, biết vâng, trước ờ ờ thế thôi nhá mấy con nghỉ đi ờ chú chú đi đấy nhá dạ, một chế dạ, nhá dạ, ờ ngoan nhá cố gắng học thật giỏi nhá ờ nghe lời mẹ nhá nhà nghe lời mẹ nhá Ồ, giỏi quá nhỉ ờ. nghe lời mẹ nhá hôm nào chị và đi uh, chữa bệnh không là lại về với uh, hai em nhỉ ừ thôi anh đi nhá ừ. ờ thì ờ ờ ờ thế nhá thì Giang cũng vào gửi quần áo thì bây giờ Giang lại à, sang bên nhà em bí thư già tình cảm của bà con à, trên này thì à, rất là đông đầy luôn mỗi khi mình vào do là trên đường đi vào nhà em bí thư già là xe Giang là hỏng giữa đường không không mang về đây được nên là mình phải nhờ thuê anh này đi sửa cái xe dắt vào đây để chỗ cái xăm xe nhá xính nhá là gửi luôn cho cả ấy tí nó về trả luôn tiền xăm nhá lấy bao nhiêu là gửi cho anh một trăm rưỡi nhá vâng. không có gì cầm chìa khóa nếu là xe là mang về đây cho em nhá vâng. cái xe là biển số là 21 yên bái ấy. Ờ, nằm ở đường luôn thôi nằm ở con đường bê tông này luôn thôi màu trắng trắng đấy cái xe nào thủng xăm nhá ừ. thế nhá giúp giúp giúp, giúp ờ, anh với nhá vâng, vâng. ờ ừ. đấy vất vả đấy mọi người đi vào vùng cao vùng sâu vùng xa Vừa đi cắt cỏ về à? Ừ. Vì thì là đi uh, cắt cỏ về nhìn uh, tàn tụa quá. Và ờ. lâu rồi, đợi uh, em mà. Thế là hôm qua bị uh, ong đốt đâu? Đâu? Chỗ nào? Hả? Hôm qua bị ong đốt. Đốt đốt chỗ nào? Đốt chỗ nào? Wow. to Cái này dính ong gì đây đốt đây? ông à, kiểu ông đốt ờ, ông ông cái gì nhỉ ông ông ờ, gì? đất à hay là ấy hay là ông vàng con ong màu vàng à con kiểu có cái tổ gì ăn ăn cái con của nó ấy. ông gì nhỉ? Ông... nhưng mà tổ nó nằm dưới đất à nằm ở treo ở trên cây ông đốt đấy ừ. trên cây nhưng mà con màu nó vàng vàng là ông vàng với màu màu vàng đấy ông vàng à, ông, ông vàng, theo bụi cỏ hay là như cái này đây đây thì còn vết thâm đâu đỡ đốt rồi sương ừ. mù cái này sẽ lúc về em không à, không có nước măng chua và con này có nước măng chua thì nó bôi vào thì nó nhanh lắm ông đốt đau sưng đau <laughs> tối mới ngứa Vâng. Hôm qua đi cắt cỏ là mới dính rồi đúng không? Đây, hôm qua cắt cỏ xong dính. Đấy. À, dính từ hôm qua rồi, dính hôm qua. Dạ, à, mưa quá. Mưa. Ừ. Đấy, vừa vừa về xong đúng không? Vâng, anh vừa mới về. Bà đi đâu rồi? Bà đi uh, à, trong uh, à, cái em gái bị ốm. À đấy. Nặng thế. Tại vì uh, gia đình nhà em biết từ già hôm trước Giang nói là có người ốm rồi, không còn ai. Ấy. Thế còn cháu xính Cháu xính đi làm rồi. Đi làm ở tận đâu? Ở dưới uh, Bắc Quan. À, tận uh, huyện Bắc Quan cả? Đúng. Làm gì ở đấy anh Hoa, hoa, thử Thái nào Hoa? Như là... Thái rồi đi, đút vào, đút vào. Điện, đút vào Thái đi. Kéo điện hay là cái gì nhỉ? À, đi đổ cột điện. Đổ cột điện. Ừ. Vâng do là về nhà em già ấy buổi chiều đấy nhưng mà em rất là nhiều việc nữa cơ hắt cỏ bò rồi là còn chăn bò rồi là nấu cơm nấu nước nên là tối rồi anh em mới có thể vào nhà ừ. chỗ nhà em co được mua ít ờ, thức ăn cho nhà co ấy ở đây có cá hay là thịt gì không gì không? cá đông lạnh, gà đông lạnh. cá đây là cá ba sa cái này không biết là bà con ăn được không dạ ờ, mua cái gói kho trộn nào thế này bà con có hay quen ăn không nhỉ cái này bà con hay quen ăn không nhỉ chị? ăn mà à, bà à, con đây. ở đây mới mua nhiều đây chị à. mang về chủ yếu phục vụ bà con ừ. Ô, ví thì già lại run tay rồi, đói rồi Đói gì anh có biết lạnh không giờ này <laughs> Đấy đi uh, ờ, rồi, dạ, vất vả dạ, đấy, dạ. cảm ơn chị nhá Vâng, vâng, vâng Ờ, với mình em đi tiết già là sẽ mang vào trong nhà ờ, gia đình em co có được không anh sẽ cá nó này lấy cá anh cầm đi cho do là cái đoạn kia hai anh em không thể lên được bằng xe máy được nên là phải đi bộ Chắc đi bộ là cũng phải mất ờ, hai cây số đấy thì đường trên này mùa này mùa mưa mà rất là trơn Đấy, nhiều uh, à, cô bạn chị là hay hỏi là em già là vì sao không đi được liên tục mà muốn em đi liên tục nhưng mà vì là công việc xã này sáng nay là đi xã đúng không vâng, đi họp đấy rồi chiều về đi cắt cỏ bò là chăn bò rồi để nấu cơm nữa nên là em chỉ tranh thủ được phần nào thôi Nó trơn đấy là già nhá Trơn nó biết là nhà bạo bố con ăn cơm chưa đây nhưng có gì ăn không con sẵn đấy sợ ờ, không có gì ăn đấy là hai anh em tranh thủ là mua thêm gạo với lại thức ăn cho gia đình nhà em con trượt trượt trượt giờ mày còn đi đôi dép này còn tuột tuột cái dép còn chưa kịp buộc kìa như giang uh, chia sẻ video trước em già chia sẻ với em co đấy nhận được sự hỗ trợ của chú Điền Vũ đầu tiên là quý của nhóm Nguyễn Thiện này sau đó thì uh, của cô Thái Hà Đông có ủng hộ cho em cho gia đình à, 500 ngàn để à, giúp đỡ bố con à, ba bố con em co cứu đói mùa giáp hạt Ủa, không thấy ai nhà tôi om nhỉ người à, đồng bào mong trên này là người là giờ này chắc là ăn cơm hay đi ngủ sớm ấy. đang cơm hay đang ăn gì Nó hỏi cho nó ra à, có khách à, ai bạn bè đến không hello hello cô ơi ra hết rồi ô ngủ ra Ôi, à, đang ờ, đang làm gì đây? Đi đi vào nhà đi ra đi vào nhà đi. Ồ, chú chào hai cháu nhá. Chào anh nhá. Chào hai cháu nhá. ô con không giờ ra. Họ chớ ra. Không. Họ chớ ra. <laughs> Coi ra họ chớ với bạn. Cái tí lò. À, do mà, chú tí là nó sẽ à? à? Ờ. Thế là nó xong rồi à, hỏi co là ui gạo vẫn còn đây đúng không gạo còn à. đây đây ờ, bảo co đây mua thức ăn vào cá này để để ờ. mai ấy làm ăn này ok cứ ngồi đây chơi đi không sao đâu mà vâng. nhưng mà nó u hà to u hà to à, con này được mấy chén rượu rồi <laughs> ừ được được phao đầu tiên rồi ờ phao à, tết là à tết là hôm nay mà ấy là tay bắt xuống Đấy bảo ờ, ba bố con này anh mua gạo vào nhá ừ. Mua cá đây Cá này Con này là uống rượu Ra à, hỏi con là uống hết ờ, mấy chai rượu rồi <laughs> Cô hỏi đi hỏi đi nào Uống hết mấy chai rượu Nó biết à Uống rượu mà Bé hỏi mình gì vậy Đây là thế ờ, là hôm nay đi à, vùng ngô bên kia là ừ. đi hộ bà con đấy cũng có được bà con nhờ uống tí rượu bên kia về rồi À, rượu chè thì à, không tránh được rồi nhưng mà chắc là thấy con nói lưu lô này là đang thấy là cũng đủ à, nhiệt rồi đấy. <laughs> Ồ, thế ba bố con ăn tối chưa sao nè? Nên nó mỏ tao. Tao à? Tao à? Ừ, chưa, chưa, chưa. chưa ăn á? Vừa mẹ đi ờ. giúp bà con thì ăn tí nhà bà con về. Ồ, thế... Thế hai, hai cháu này ăn chưa? Ừ, hai con ăn chưa? hai con ăn cơm là nó mó chưa nó mọ chưa hả hai con cũng ờ, ăn tí bên kia về thôi chứ còn à bên, bên kia về rồi vâng. Ồ, thế ăn ờ, ăn ờ, được rồi, chứ là được rồi, tưởng là chưa ăn. Vâng. À đây cái bóng điện đây nhá. Đó mà hôm trước mà mọi người có hỏi là của em co là bên kênh ngã giờ là có vào ghi hình và cũng được các nhà hảo tâm ủng hộ là cái cái đèn này này, đèn năng lượng này này. Đấy. co bảo co là dọn dọn sạch chỗ này nữa không có là bẩn co mang ờ, cái ấy và năng lượng vào cất tử tế đúng không xong là ngày mang ra sạc đúng không ờ à, đêm mang vào cất thì ngày mang ra sạc còn mắm muối mày chính huyết là co có mua cho ờ, vợ quên mua cho con cái không ôi rồi cái chai dầu được trước như mình anh em mình mua vào mà chắc hết rồi dầu ăn này hỏi cho nào em mua rồi hết thì à, hết sạch rồi Ồ. Ờ, hết sạch muối luôn. Ồ. Ờ. Tí nữa gửi cho bố cháu ờ, ít tiền nữa. Vào nhà em co thì cũng khá là muộn tối là con 500 nghìn. 500 nghìn. À? Đưa con 500 nghìn. Cũng khá là muộn à hai anh em ấy. Thì cũng em co bảo là hôm xem mua dầu nhưng mà thiếu. Thì không nói mà gọi là hết rồi cái tiền mà đợt trước Giang đưa cho em qua là tiền mặt là 200 nghìn không biết là em có mua mắm muối cho các con hay không rồi là phục vụ cuộc sống hàng ngày hay không nữa thì hôm nay Giang vào đây thì cũng gửi cái tiền mặt nha anh gửi cho em uh, tiền mặt là 500 nghìn nhá ừ. xong là mua thức ăn này mắm muối mì chính dầu nhá em bảo uh, có ờ, nhớ chị vua vua chơi này mấy chén uống đi tay nhá chỉ số một vua cho họ nhé họ ít thật thế ừ. nào ừ. Ờ, ăn là nên mà vì cái mà chỉ cho nó cái tỉnh là à ờ do là để ờ, chưa ăn rau đây là do là ruột này à đúng rồi có chuột ờ. à ờ. ừ. Bố tiết cho rồi này. Ừ. ừ. nhớ là bảo co là không không lấy dùng cái tiền này là mua mắm muối mình chính để phục vụ cho các cháu không phải là một mang tiền cho tiền để đi uh, uống rượu bia đấy nhá. Em dặn bảo co thế. Thì à, ừ, khó nhiên thì bằng ca thì vô vô con um, trái mình chính đâu thôi nhá. Ờ mà ừ. gì học đồ ừ. thì nào thế ờ. xe sao bà ờ, ờ, ờ, nhớ nhá ờ ờ ờ Đấy, có hôm nay là có có chén rượu rồi là là biết ngay cho nội mì sư cho sổ ta rồi mua chuyện tôi nó mua nào tôi nó nhưng mà có chú ăn à, à, thế à cho thì là tôi biết được biết rồi rồi anh biết rồi biết rồi nay em co em già có hỏi là em co nói tiếng hâm mông thì bảo là do là trời mưa thì mấy ngày hôm nay mưa ba ngày liên tục mà nó rột xuống đây thì em sẽ xếp gạo vào đây với thức ăn ở đây đây là, đỡ chuột nhưng mà để như này chuột nó vẫn cắn thôi sao mà tránh được ừ, nó gọi là tránh mưa thôi chứ không không, không để ấy được đấy nhưng mà hỏi hỏi cháu là ăn cơm no chưa nào món no chưa hai hai con đấy to à to à. Ừ. à à à nhân rẻ nhá nhân rẻ này nhá thì nó đi ở ờ, đây là cá đây hôm chúng mua vào nhá hay là tí xem đói nấu ăn nhá bảo bố nấu cho nhá đấy bảo cả co và chăm sóc hai con nữa nó thiếu tình thương của mẹ rồi mà đấy như uh, giang uh, cũng chia sẻ rồi ấy. Ừ. em già thì hôm nay là em co là có có rượu men vào rồi nên mình cũng không muốn là uh, trò chuyện với em ấy nhiều thì Giang rất là hiểu ờ, còn cái số ờ, còn cái số tiền mà của chú Điền Vũ của các cô gửi em mua hết bao nhiêu từ hôm trước thì ờ, Giang sẽ ghi ở trên kênh và đưa tiền mặt cho em con á còn bao nhiêu của gia đình thì Giang sẽ ghi ở trên kênh cho quý vị cùng dễ theo dõi và cũng trong thời gian vừa qua thì Giang cũng vào ghi hình và cả em già cũng kêu gọi nhưng mà cũng mong muốn là gia đình làm một cái căn nhà nó nhỏ nhỏ ấy Ừ, thực tế thì nhận được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm rất là ít nên là chỉ giúp đỡ phần nào cho gia đình là cái lúc mà đang mùa giáp hạt này thôi và hai là cũng có cái kênh em à, AG và cũng ghi hình thì à, cũng có nhiều cái về cái bóng đèn năng lượng hay là những cái thứ khác ấy nên là rằng cũng không muốn là anh em là hiểu lầm hoặc xích mích thì rằng cũng hy vọng rằng là trong thời gian tới thì uh, hai anh em là Giang cũng muốn là có thể là vài hôm nữa thì Giang với em già sẽ vào mua những cái thức ăn cho gia đình hay thiếu cái đồ gì ấy còn dư lại cho gia đình tiền của các cô các nhà hảo tâm thì mình sẽ gửi lại cho em em co em muốn dùng gì em uh, sinh hoạt hay là mua đồ gì thì tùy em co và hai là Giang cũng muốn là kênh của em az là có thể kêu gọi giúp đỡ gia đình thì nhất là làm chung nhau rất là khó cùng một, một hoàn cảnh ấy nhưng mà hai là cũng đang bị chỗ em già về cái đèn năng lượng này nhiều cái nó phức tạp ra dạng không muốn là là mình vì cái này cái nọ ấy. lại làm cái xích mích anh em đây cơ ồ oh. nồi ăn này gia đình hôm nay ăn hay là có gì nấu cái gì không ở sau đấy bà con toàn ăn như này thôi ấy già dặn co nhá tiền đấy là đưa cho thì đừng có mua thịt nhá tại như vâng. giá cũng chia sẻ như vậy thì chắc là tối rồi anh cũng về nhá một ờ. chế thôi nhá ờ. hai con ở lại nhá ờ thôi gắng ờ, nghe lời bố nhá ừ. đấy ờ ờ rồi xót xanh nhá một chế nhá nhìn thấy nhá ờ cái chuyện mong nhá ờ ok chụp bên cái chuyện nhá giờ cố gắng là nói uh, tiếng hâm mong các cháu xong là là khuyên các cháu như thế này cho vâng. nó tốt thưa anh là em vừa dặn dạ hai cháu là nếu mà chưa ăn cơm ấy thì bố cũng mệt rồi thì hai đứa cũng ờ, tự nấu ờ, ít gạo ăn đi nếu mà để mà bố nấu cho thì cũng khó muộn nấu gì nên muộn rồi hai bố say rượu rồi nấu cái gì nó nghe giọng của con là biết rồi thôi con nghỉ đi nhá ừ. ở anh về nhá một chế nhá ừ. hai con nghỉ đây thì, thì ờ, giang cũng uh, xin uh, phép được về thôi và cũng ừ. xin được khép lại video của giang ngày hôm nay thôi thì dạ vâng. thấy thương gia đình là cũng một giáp hạt đấy thì với lại vào em già em già cũng tranh thủ nữa buổi chiều nay đấy mọi người biết rồi là hai là cũng vào gửi cái áo của cho từ anh sơn nữa của cháu và mà đi viện ở thôn ờ, cán chú phìn đấy nên là cũng rất là muộn anh em vào đây cũng xin phép về thôi à, xin hẹn tất cả cô bác anh chị và mọi người ở lô lô sau nhé mình sẽ vào nhà em co rồi mua cái đồ gì mà cho gia đình nhu yếu phẩm thời gian tới còn thì tiền mặt mình sẽ gửi lại cho em co để em co sử dụng Thôi ờ, anh về nhá. Ừ. Ờ anh về nhá. Ờ chào hai cháu nhá, chào hai cháu nhá. Ừ. Ờ. Tối rồi. rồi hai anh em lại phải cúc bộ uh, <laughs> ra tận cái ờ, khu vực mà mình để xe máy cũng phải gần ba cây số đấy. Không thể lên được vì đường nó trơn đấy.